Nhận định chuyên sâu, phân tích về trận đấu và dự đoán tỷ số bóng đá trận đấu giữa Brunei gặp Indonesia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 12 trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2022. Vì nhiều lý do, do quy mô dân số thấp chỉ khoảng 500.000 người cũng như là chiến lược phát triển thể thao quốc gia mà trong bao năm qua bóng đá Brunei vẫn chỉ thuộc diện làng nhàng ở Đông Nam Á dù rằng Brunei là quốc gia giàu có bậc nhất khu vực phần nhiều là sống dựa vào giờ mỏ. Trong lần trở lại đấu trường AFF Cup sau 20 năm, lý do hoặc là từ chối tham dự, hoặc là do không đủ lực, hoặc là không vượt qua được vòng loại. Brunei đã để thua sấp mặt trong hai trận đầu tiên. Nhưng Brunei cũng cho thấy được việc họ vượt qua Đông Timor đã là thành công. Thực tế sân cỏ đã chứng minh Brunei vẫn rất yếu so với các đội khác trong khu vực. Sau hai trận đầu tiên gặp Thái Lan và Philippines, thì manh lưới của Brunei đã dùng lên 10 lần trong khi họ chỉ ghi được một bàn thắng. Việc Brunei để thua cả hai trận đấu đó và sẽ tiếp tục thua đậm là một điều không có gì bất ngờ và cũng không còn nghi ngờ gì khi Brunei đang là cái mỏ điểm lẫn mỏ bàn thắng mà các đội tại bảng A đều ra sức khai thác triệt để để phục vụ cho kế hoạch chinh phục tấm vé đi tiếp của mình. Chẳng những yếu nhất giải mà Brunei còn mượn sân Kuala Lumpur nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của đất nước láng giềng Malaysia làm sân nhà chứ lại không thi đấu trên sân của mình. Cho nên xem ra ở giải năm nay, Brunei đều là khách ở mọi trận đấu. Vì thế, thua nhẹ giờ đã được xem là một thành tựu lớn đối với Brunei trong giai đoạn còn lại của AF Cup 2022. Chưa nói gì đến việc kiếm được điểm số. Dù vậy, thử thách cũng là rất lớn khi các chân sút của Brunei vốn có trình độ chuyên môn kém hơn, lại vừa phải trải qua lịch thi đấu và di chuyển rất dày đặc dẫn đến nền tảng thể lực bị ảnh hưởng. Ở lượt trận áp chót, việc Brunei phải nhận thêm thất bại và chính thức nói lời chia tay với giải đấu chỉ còn là vấn đề thời gian. Lượt trận này, Brunei sẽ phải đón tiếp Indonesia. Đội tuyển hạ quyết tâm cao giành chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử, nhưng lại ra quân kém ấn tượng khi chiến thắng Campuchia có tỷ số là 2-1. Gần như chắc chắn là Indonesia sẽ chiếm thế áp đảo và giành chiến thắng với cách biệt rất lớn về tỷ số. Trong bối cảnh Philippines lẫn Thái Lan đều đã hủy diệt Brunei, thì hiển nhiên là Indonesia cần làm được điều tương tự, tránh nguy cơ bị tụt hậu về chỉ số, hiệu số bàn thắng thua. Về mặt lý thuyết, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong thừa sức đè bẹp Brunei. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ là họ cần toàn tính đường dài nhất là sau đây vài ngày, Indonesia sẽ phải đón tiếp Thái Lan ở trận chung kết của bảng đấu. Cho nên nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ càng về việc bố trí nhân sự ở trận gặp Brunei. Trước đó, Indonesia đã lại gây thất vọng lớn ở trận gia quân cho dù đã giành được 3 điểm. Việc phải thắng vất vả Campuchia 2-1 ngay trên sân nhà là một kết quả không thuyết phục đối với đội bóng đặt mục tiêu vô địch như là Indonesia. Vì chính ông Shin Tae-yong cũng khẳng định ông cảm thấy xấu hổ và bực bội với những gì học trò của mình thể hiện ở cuộc so tài với Campuchia. Hạn chế lớn nhất của Indonesia trong trận gặp Campuchia đó chính là khả năng dứt điểm rất thiếu hiệu quả. Họ tạo ra vô số cơ hội, có nhiều tình huống đối mặt thủ môn của Campuchia nhưng lại chỉ ghi được hai bàn thắng. Thậm chí cho dù đã tăng cường hàng công và tạo áp lực rất lớn trong hiệp 2 của trận đấu đó. Thế nhưng những Witan, Egi Maulana hay là Klopp đều tỏ ra rất vô duyên ở những tình huống kết thúc. Chính vì cần phải tìm lại cảm giác ghi bàn thật tốt ở trận đấu với Brunei sẽ là cơ hội để Indonesia có được một trận thắng ấn tượng. Indonesia nhiều khả năng sẽ đẩy cao tốc độ ngay trong những phút đầu tiên để tìm kiếm bàn thắng sớm. Việc Brunei chơi phòng ngự số đông có thể chỉ giúp họ trụ vững trong khoảng thời gian ngắn. Càng chơi thì thể lực của Brunei sẽ càng suy giảm và họ không thể giữ được cự ly đội hình đủ tốt để ngăn cản Indonesia ghi bàn. Trong hai trận đấu sau đó, Indonesia sẽ phải gặp những đối thủ mạnh hơn Brunei rất nhiều đó là Philippines và đương kim vô địch Thái Lan. Huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể đưa ra những điều chỉnh để bảo toàn được lực lượng ở mức tốt nhất cho Indonesia. Tuy vậy, điều đó nhiều khả năng không ảnh hưởng đến việc Indonesia tạo ra một cơn mưa gôn trước Brunei. Về lịch sử đối đầu và phong độ của hai đội Trong vòng 10 năm qua, Brunei đã có hai lần đối đầu với Indonesia, song đều phải nhận kết quả rất đáng thất vọng. Ngoài việc không thể ghi được bàn thắng vào lưới của đối phương, Brunei cũng đã để thủng lưới tới 9 bàn ở hai trận đấu này. Brunei đã cho thấy phong độ tệ hại tại AFF Cup năm nay với những trận thua đậm trong hai trận đầu tiên. Còn theo thống kê ở 5 trận gần đây, Brunei thắng 2 trận, để thua 3 trận, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 13 bàn. Còn Indonesia, họ đã có một khởi đầu rất vất vả bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia. Ở 5 trận gần nhất, Indonesia đã thắng 4 trận và để thua một trận, ghi được 14 bàn và để thủng lưới 5 bàn. Đội hình dự kiến của Brunei Huấn luyện viên Mario Rivera đã thử áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ ở trong trận đấu gặp Philippines. Sang Brunei vẫn không thể tránh được trận thua đậm. Vấn đề nằm ở chỗ là các trụ cột như là Yunus, Othman, Sali và Ramli tỏ ra thua kém các đối thủ về năng lực. Đội tuyển Brunei với sơ đồ dự kiến là 442. Các cầu thủ dự kiến Niering, Bin Sisa, Aminuddin, Yunus, Hassan, Saiz, Ali Rahman, Othman, Sali, Adisai và Ramli. Về đội hình dự kiến của Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong không có nhiều sự thay đổi nhân sự đá chính so với giải đấu gần đây. Về cơ bản thì Indonesia vẫn được vận hành theo kiểu sơ đồ là 4231. Trong đó, các chân sút như là Ferdinand, Vickery, Sulaiman và Rapli chiếm suất đá chính. Sơ đồ 4231 đội tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Nadel, Asnawi, Arjanto, Ahmad, Pratam, Ferdinand, Klopp, Camboya, Victory, Suleiman và Ravli. Những gương mặt đáng chú ý của hai đội Engi Maulana Victory Chân sút được coi là triển vọng của bóng đá Indonesia đã không phụ lại niềm tin của huấn luyện viên Shin vừa ghi bàn thắng ở trận đầu tiên tại AFF Cup 2022. Adisai, tiền đạo 32 tuổi vừa có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình và đội tuyển Brunei ở AFF Cup 2022 với pha lập công vào lưới của Philippines. Biến động tỷ lệ kèo bóng đá Brunei Indonesia. Indonesia được đánh giá là vượt trội hơn so với Brunei ở trận đấu sắp tới thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng A AF Cup 2022. Ngay thời điểm đầu tiên đưa trận đấu này lên sàn giao dịch, các nhà cái đã để Brunei được chấp là cộng 4 theo handicap. Kèo chính sau đó đã đổi sang mức là Indonesia chấp trừ 4, 1 trên 4 rồi trừ 4 1 trên 2. Mặc dù kèo chấp liên tục được nâng lên mức cao hơn, nhưng điểm ăn cửa của Indonesia vẫn ở mức ăn ít. Theo Brunei thì được bỏ. Những chỉ số trên sàn giao dịch đã cho thấy được niềm tin lớn của giới chuyên môn và kịch bản Indonesia thắng cách biệt từ 4 đến 5 bàn trở lên trong 90 phút tranh tài sắp tới ở trên sân trung lập Kuala Lumpur, Malaysia. Nhận định kèo châu Á Tham khảo phong độ gần đây của hai đội qua các trang soi kèo uy tín thì không khó để nhận ra Indonesia đang là những người được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Cụ thể là Brunei đã để thua cả hai trận đã qua tại AFF Cup năm nay và đó đều là những trận thảm bại lần lượt trước Thái Lan và Philippines. Tính rộng hơn thì đội bóng này cũng đang sở hữu chuỗi thua 3 trận liên tiếp. Trong khi đó, nhìn sang đối thủ của họ, Indonesia đã toàn thắng trong 4 trận liên tiếp, sở hữu phong độ và lực lượng ấn tượng hơn rất nhiều các chuyên gia dự đoán Indonesia sẽ là lựa chọn chính xác hơn ở cuộc đối đầu này. Nên chọn Indonesia. Nhận định kèo tài xỉu Sự tranh lệch là rất lớn khi mà hàng công của Indonesia đã từng ghi tới 5 bàn vào lưới Brunei ở lần gần nhất hai đội chạm trán. Hàng phòng ngự của Brunei cũng có chất lượng rất tệ khi đã để thủng lưới 10 bàn sau hai trận. Vì vậy mà các chuyên gia nhận định tỷ lệ nổ cờ tài sẽ là lớn hơn. Nên chọn cờ tài. Nhận định về kèo hiệp 1 Như đã phân tích ở trên thì hàng công của Indonesia đang chơi tốt và với phong độ của mình, họ hoàn toàn tự tin triển khai lối chơi trước đối thủ. Có 3 trên 4 trận đấu gần nhất mà Indonesia đã có bàn thắng ngay trong hiệp 1. Vì vậy, các chuyên gia nhận định trong 45 phút đầu tiên của cuộc đối đầu này sẽ khép lại với ít nhất là một bàn thắng cho Indonesia làm vốn trước khi bắt đầu hiệp 2. Nhận định về kèo tỷ số với việc đều thua đậm trước Thái Lan và Philippines ở hai lượt trận đã qua, chỉ ghi được một bàn và nhận tới 10 bàn thua đã cho thấy được thực lực của Brunei là quá hạn chế. Trước một đội bóng được cho là ứng cử viên giành tấm vé đi tiếp, nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Mario Rivera chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều và mục tiêu duy nhất của họ của chạm trán này đó là thi đấu với tinh thần hạn chế bàn thua. Vì vậy, Indonesia được dự đoán là sẽ thắng cách biệt tỷ số ở cuộc đội sức này. Các chuyên gia dự đoán